Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Ngày Hôm nay thì Phước ờ, làm cái clip này ờ, để báo cáo cho cô chú, anh chị về cái số tiền 50 triệu quỹ còn lại của hoàn cảnh bé Hữu Lộc bị sơ gan và đã mất Thì lúc trước Phước có nhận được tổng cái số tiền là 113 à, triệu 415 à, ngàn đồng Hoàn cảnh của bé Hữu Lộc bị sơ gan và đã mất Thì cái thông báo này Phước đã đăng ở trên Youtube ở quên đã đăng ở trên trang à, Facebook Phước ờ, hồi ờ, bữa năm tây tháng 10 rồi Tuy nhiên hôm nay thì Phước rảnh Phước mới làm clip thì ở trên đây nó sẽ gồm có là tổng số tiền nhận động nè à, đợt 1 thì Phước có trao là 13 triệu 500 ngàn đồng làm lộ phí cho bé nhập viện ở trên Sài Gòn để tái khám tuy nhiên thì à, bé uh, uh, xui rủi hay là vô Phước gì đó bé không qua khỏi và Phước uh, trao cho gia đình 50 triệu để uh, làm đám tang cho bé và còn 50 triệu dùng làm quỹ để hồi hướng công đức à, cho bé và cái số tiền 50 triệu thì được dùng như sau thì hiện tại thì Phước cũng đã cập nhật ở trên đây ở trên đây thì gồm có danh sách à, của các nhóm luôn ủ quên của các hoàn cảnh mà Phước đã giúp có hình trên đây đầy đủ hết ở trên này thì nó có nè những cái số tiền mà Phước chích ra 5 triệu 5 triệu để dùng thì Phước cũng có đăng lên hết ở trên Facebook tuy nhiên bây giờ thì Phước à, đăng lên à, YouTube tại lúc trước mình à, quay clip thì cũng đã quay và đã đăng trên YouTube rồi giờ mình cũng phải đăng lại để cho cô chú anh chị biết cái số tiền đi về đâu thì đầu tiên à, trên màn hình cô chú anh chị xem đây chính là bé bé Phương 2 tuổi bé thì bị à, bệnh à, à, ung thư máu thì à, Phước có chích ra 5 triệu để hỗ trợ cho bé đây trên đây thì có ghi chích từ quỹ bé Hữu Lộc mà hướng công đức 5 triệu tiếp theo là anh ít anh ít bị gãy xương đùi à, cũng chích từ quỹ hồi hướng công đức cho bé hữu lộc à, và ảnh đang nằm bệnh viện thì bệnh viện phước vô không được à, nên phước à, có nhờ một người em lợi trao giùm cho vợ anh ấy để à, lo viện phí cho anh ít kế tiếp là à, hỗ trợ cho em mực đây là em mực cũng là 5 triệu để em máy à, lọc máu và anh Phước, anh này thì cũng tên Phước nha, hỗ trợ 5 triệu chích từ quỹ chỗ bé Hữu Lộc, anh này thì bị bệnh uh, gan. Và tiếp theo là cho sư cô Diệu Tâm ở chùa chùa Bụ Tâm. À, Phước uh, nhờ thầy ờ, Thích Minh Dũng chuyển dùm. Cô này thì đang nuôi năm bé và hiện tại năm bé mồ côi và bé cũng năm bé cũng đang uh, À, ở chùa và cô thì đang nhập viện nên à, Phước chào cho thầy Thích Minh Dũng nhờ thầy à, để lo viện phí cho cô chích từ quỹ của bé Hữu Lộc và kế tiếp là hỗ trợ bé Quỳnh Như cũng là 5 triệu bé thì đang bị bệnh à, và cũng bệnh gì thì chắc cũng lâu rồi Phước tại Phước chích đến đây cũng hơn nửa tháng rồi Phước cũng không nhớ nữa Phước chỉ còn nhớ hình thôi à, thì hoàn cảnh của em thì cũng đang nằm bệnh viện như thế này và chích cho sáu hoàn cảnh à, sau đó thì còn 20 à, triệu thì Phước sẽ gửi cho chùa à, để phát 100 phần quà cho bà con nghèo thì à, những hình ảnh Phước sẽ cập nhật sau ạ à. và bây giờ thì cái số tiền đó cũng đã hết nha cô chú anh chị mình thông báo rõ ràng như vậy cho cô chú anh chị biết <laughs> này là hình của con Phước và đây ở trên đây thì à, hồi nữa Phước sẽ ghim cái danh sách mạnh thường quân tổng cộng ở trong uh, à, 113 triệu 415 ngàn đầy à, cho cô chú anh chị xem luôn để à, cô chú anh chị có thể xem lại rồi thì hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau ạ à. bye bye và hẹn gặp lại nha